mọi người, hiện tôi đang đi trên chiếc cầu kính ờ, có tổng chiều dài 632m với ờ, cầu là 290m và đoạn rách là 342m ạ. Mình nói nữa anh? Ừ, tập dần chứ. Dạ. Yeah. Cứ thể quay là lên hết đấy ạ? À? Ờ, à, shadow turns to sun rays xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sa Giang TV Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực à, cầu kính Mộc Châu Sơn La à, Cái cầu kính ở huyện Mộc Châu Sơn La này được mệnh danh là cái cầu dài nhất thế giới Và được Guinness công nhận rồi Và hôm nay thì Giang muốn đến đây để trải nghiệm Cũng như là đưa mọi người đến để trải nghiệm cùng Giang Và Giang muốn chia sẻ những cái sự trải nghiệm lần đầu tiên của Giang trên cầu kính nhé đây uh, ờ, trước cửa vào cổng chính thì Giang thấy có một cái biển là Guinness World Record. Còn phía bên này là cái cổng vào để uh, mua vé tham quan ở ờ, cái cầu uh, kính. Hôm nay thì uh, Giang thấy là khách uh, đến đây uh, du lịch khá là nhiều. Mọi người cũng đang uh, bắt đầu vào xếp hàng để uh, được tham quan trải nghiệm cái cầu kính. Thời tiết ở trên uh, Mộc Châu Sơn La hiện tại khá là nắng nóng luôn mọi người ạ Đây đang thấy là có uh, hai uh, cô chị uh, áo người Thái cỏm rất là xinh mình vào nói chuyện một chút đại diện đúng không chị ơi tất cái gì đây chị ơi à, tất cả mọi người đó à, à, cô tầm từ 60 tuổi trở lên phải cầm theo căn cước ạ anh nhà mình đến từ đâu nhỉ từ Sơn La Sơn La mình phải có căn cước hay chứng minh thì được giảm giá vé giảm được nhiều không chị giảm được một trăm rưỡi à một trăm rưỡi à thế là được hai chai nước lọc đấy nhỉ thế còn thanh niên như em thì có được giảm không thanh niên thì mua gấp đôi à mua gấp đôi à có chết rồi các bạn ạ không biết là nên làm như nào đây vào trong Zalo được đi À, chị ờ, nhân viên là chị là người ở đây luôn à? Ờ, vâng. Mình người Thái đây à? à thái Thái trắng hay Thái đen chị? Thái À, thái trắng à? Thái trắng nào Hàn nữa? Dạ, đến căn cước đâu. Một mét xuống đường Dạ, đang là bận. Con con xuống con lấy bố bố Mọi người đông quá nên là Giang không muốn hỏi làm phiền mình vào đấy trong một chút mình sẽ hỏi mọi người sau nhé. Để thứ hai là cái thủ tục mua vé như thế nào có đi ra làm sao à tôi đang ờ, gặp một con bé ở đây hỏi một chút em ơi em ơi em gái thái cho anh hỏi một chút nhé em có phải người ờ, đồng bào mình ở đây không dạ vâng ạ à, rồi. Vâng. à, em tên là gì dạ em tên là hương à em làm nhân viên đấy được lâu chưa dạ em mới làm được 3 tháng à 3 tháng à mới thực tập được đúng không em thấy công việc ở đây ờ, như thế nào dạ. có tốt không phù hợp không À, em là người Thái, đồng bào Thái đây đúng không? Vâng ạ. À, Thái trắng hay là tên đen nhỉ em đấy? À, Thái trắng thế là giống anh rồi đấy. Phải là Chapinong không? Vâng Hảo Hán đó. À, cho anh hỏi một chút là mình lên đây thì uh, bao tiền một vé nhỉ? Dạ, năm trăm năm mươi nghìn à? Ngày nào cũng như ngày nào hay là chỉ uh, ngày này thì mới là 500 000 Ngày sẽ là 550 nghìn. ạ, cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật là 650 000 À, 6 là 650 nghìn lại khác hơn những ngày à, ấy nhỉ ngày nghỉ lại đắt hơn vâng ạ ngày cuối tuần sẽ đắt hơn ngày thường à cảm ơn em gái nhá bây giờ mình mua vé là mua từ đây đúng không dạ vâng mình sẽ mua vé trong quầy đây ạ à Thôi, có để dẫn anh vào không nhỉ làm với anh chưa biết lần đầu tiên mà à. may quá được cô bé thái xinh gái à, hướng dẫn viên à, rồi ok cảm ơn em à, chào em nhé anh em sẽ mua vé tham quan cổ kính đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vé tham quan cổ kính hôm nay là 550 000 người lớn ạ. À. Nhà mình mua mấy vé đấy Anh mua một vé đấy. Ok rồi, tôi chỉ đâu toàn người sẽ La hết rồi. Hôm nay ờ, ngày ờ, bình thường là là rẻ hơn đúng không? Dạ, vâng, tuần sẽ là 650 000 Cô bé gái Thái anh xinh hết nhỉ? Ông dạ vâng. yêu chưa? Dạ em có gia đình rồi ạ. Yeah. À? Đây là phiếu uống miễn phí tại nhà hàng tre. À, cũng như là uống miễn phí luôn. Tham quan phiếu xuống dưới mình à. sẽ sử dụng biện pháp trong phiếu này nhé. À đây à, dạ tuyệt vâng. vời quá đây các dạ bạn này. Vâng. À. Bây giờ em mời anh sẽ đi theo lối cầu thang lên ạ. À rồi rồi, dạ, cảm ơn em nhé. Ở đây thì đang à, phải nói là nhân viên à, em cũng rất là nhiệt tình. Hỏi nhá, có phải không nhá? Để xem cô bé nó chính xác không nhá. Anh à, anh hỏi muốn lên à, mình quay phim ở trên này là phải đăng ký à? mình có chân máy đúng không ạ à, đúng rồi à, anh à. em một xíu nhé anh xin là tên và số điện thoại à, của anh tên sa trường giang sa trường giang sa trường giang sa là s đúng không s yes. trường giang trên số điện thoại. thoại là 0969 dạ 179 223 rồi, thế anh quay bằng máy gì đấy ạ? Quay máy uh, GoPro GoPro đây là điểm bảo an ninh đúng không em? Dạ, vâng. À, cảm ơn em nhé. Đó. Đây là lối lên trên này. Hôm nay đang thấy là mọi người lên đây khá là đông. Mọi người còn đang xếp hàng để mà đợi vé này, là check in. Đó là trên này thì uh, đang thấy là không khí cũng khá là mát mẻ hiện tại. Chào em nhé. À phía trên này em. Vâng, à À dịch vụ bảo là một chai nước lọc cái gì mà miễn phí ở đây là chỗ nào em nhỉ? À thế à? Wow Đây như một cái uh, khách sạn luôn mọi người Có chào hai em nhé chào mọi người nhá Lên cầu đúng không ạ? Ờ đúng rồi Em đi tham quan chưa ạ? À lên lên cầu luôn thôi À dạ vâng, yeah. Dạ. cầu em vui lòng cầm uh, ờ, trên tay giúp em có thể được không? À, có thể, thể đúng không? Dạ vâng Cầm một anh caramel nào Vâng được ạ <laughs> Đấy, phải phải nhờ cái này đúng không nhỉ? Vâng, Cho đâu em nhỉ? À có nghĩa là cứ cầm như này thôi à? Vâng, à nó sẽ kêu. À. Ở đây ở đây. À, đây. À. Rồi thank you. Vâng. Chào anh ạ. Chào chào em nhé. May quá nhờ có cô bé ờ, người Thái cầm máy cho mình Thế Giang thấy là lợp bằng cái Cái ờ, này là cái cói Không phải là danh nha mọi người nhá Rồi tiếp tục là mình đi ờ, bộ lên trên này thì Hai ven đường đang thấy là trồng cây trúc này mọi người trồng cây trúc này Hôm nay cũng là lần đầu tiên Giang trải nghiệm cái cầu này nên là cũng ờ, không có gì mà mình cảm thấy ờ, nó hồi hộp hay lo lắng gì cả chỉ là mình muốn ờ, khám phá nó và trải nghiệm nó và cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người Vào mùa du lịch này thì mọi người có thể đưa gia đình, vợ con hay là anh em bạn bè hay là người yêu lên đây để có thể trải nghiệm một lần thì cái cầu kính này Giang thấy là rất là nhiều người lên đây để trải nghiệm và uh, quay rất là nhiều những thước phim về cái cầu kính và cũng hy vọng rằng là một phần là quảng bá được cái ờ, nền văn hóa du lịch của đất nước Việt Nam nói chung và huyện Mộc Châu này nói riêng này Cuối cùng thì à, Giang cũng đã đến được à, nơi mình cần đến rồi Wow Và không không cảnh mà khi mà mình à, bước vào đây chuẩn bị bước sang cầu thì là một cái tròi khá là to Khu vực bên này thì là khu vực vệ sinh để cho mọi người đi vệ sinh này Và đây Giang thấy là có cả cây bán nước tự động luôn Và nói là người ta thiết kế rất chi là hiện đại luôn mọi người chào hai em xinh gái nhá Đấy. đây khu vực này mọi người nghỉ ngơi này đấy cũng rất là nhiều uh, du khách ở địa phương đến để tham quan ở phía chân cầu bên này có tên gọi là cầu kính bạch long Mộc Châu Iceland à, hoàn thành là ngày 28 tháng 5 năm 2022 cái biển thôi chứ còn Giang thấy là một người là mở để cho khách tham quan là cũng rất là lâu rồi mang đi xuống bên kia người qua qua đây như phải có vé đó sao mọi người có rất là nhiều cửa luôn Rồi, Nhìn được phía này mình nhìn thấy này Rất là cao hoành tráng Đây là thú luôn trước ạ À thế à? à phải phải buộc dây này à dạ vâng. à, à. cũng như là bọc vào đây đúng không Kìa dạ, uh, sợ trơn Mà bắt buộc các mọi người Dém phải bọc vào À Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài kia để Quay cho mọi người ghi hình cho mọi người và cái sự trải nghiệm Như thế nào, cảm giác nó ra làm sao theo như giang nghĩ thì ờ, nếu mà một người lên đây để trải nghiệm như này sẽ giúp cho một người có với uh, lòng tự tin là một hai sự dũng cảm ba là cái trải nghiệm của bản thân mình và sau này về mình có thể giới thiệu cho anh em bạn bè người yêu hay như thế nào đó lên đây để trải nghiệm thằng thấy là cũng rất là tuyệt vời và thú vị vừa thời gian ngoài đó nhé mọi người À đút vào đây luôn à? Dạ vâng ạ. Rửa hay ấy? Mặt nào cũng được thôi. Mặt nào cũng được à? Dạ vâng Ồ Anh đi thôi ạ. Thế à? Dạ vâng. Ồ hay thế nhỉ? Đây mọi người à, có thể đứng đây à, check in ảnh ấy, Giang thấy rất là nhiều. Còn à, Giang thấy mọi người là có cái cảm giác mà kiểu mình sợ vỡ rồi như này rất là nhiều Mọi người ghi hình lên Nhưng mà mọi người đi thực tế mới cảm nhận là nó cũng bình thường thôi đây như mọi người ra khu vực giữa này này còn một người mà những ai mà lớn tuổi mà bị tiền đình này hay bị huyết áp cao này hoặc sợ độ cao ấy thì tốt nhất là không nên đi thì sẽ gây cho cái sự chóng mặt cái cảm giác chóng mặt đây mọi người có thể nhìn xuống dưới này nó như kiểu trống không ấy nhưng thực tế nó một cái lớp kính khá là dày luôn và chắc chắn và an toàn đấy chỉ còn uh, giang thì uh, quá quen với cái độ cao rồi ấy thì giang cảm thấy rất là bình thường so với cái độ cao này mà ở bên ờ, nước ngoài thì Giang thấy là bên Việt Nam rất là thấp cái cầu này Giang nghe mọi người nói là không biết là mấy trăm mét gì đấy đây hai bên cầu thì có đầy đủ cái lan can để bảo vệ Đấy, để cho mọi người là bám vào đây nếu mà ai sợ quá đây như kiểu anh kia sợ quá sẽ bám vào đây đây anh không dám đi ở giữa là anh sợ anh sẽ dấm vào mép này anh bám này mà cái cầu này thì uh, ờ, Giang thấy là hình như là ô tô cũng có thể đi qua được nhé mọi người nhé Ô tô con ấy. Đây ra cái vị trí giữa này này mọi người đi mà cứ cứ nhìn xuống dưới này sẽ chóng mặt cực kỳ luôn <laughs> Đây như anh này là đang sợ đấy <laughs> Mọi người nhé Đấy anh phải bám vào đi vào bám này đấy là rất dễ là ấy <laughs> sợ không anh lần tiên cảm giác thế nào cảm ghê. đúng không đấy anh ở tận đâu nhỉ anh ở thái nguyên thái nguyên à ai à, là anh cũng à, sang này à, đưa vợ con gia đình sang này Rồi, vâng, để trải nghiệm gia đình mới cùng à. công ty đi tham quan à. cầu kính à, ra đến đây thấy rung rung nhỉ mà em nghe nói là cầu này ô tô thể đi được mà đúng không nhỉ không anh ờ, kính thì rất là đảm bảo nhưng mà à. mình nhìn theo cái ấy này là thì nó sẽ chóng mặt chóng mặt cảm giác ừ. chóng mặt người nào mà hay bị tiền đình ấy thì là sẽ bị hoa mắt chóng mặt cái cảm giác kiểu nó lâng lâng có rất nhiều người là không dám <laughs> vâng. có dám không bám vào gì đấy đấy đấy bác kia anh kia này chợ đồ cao lắm à đấy à đấy. cái này mà cao khoảng mấy nghìn mét là khả năng là anh ấy sẽ bị anh ấy mất là... tụt huyết áp hôm vừa rồi đi bà là hưu à, à bà này ờ, hưu à sapa mà lên uh, phan xipang phan là anh ấy phải ngồi ờ, vào giữa à <laughs> không dám ngồi gì nữa <laughs> à, chú phải nắm tay cô liên tục không được rời nhá không được rời nhá có có có có có có cho thả ra đâu à, đây <laughs> lần đầu tiên nhìn dưới này có đúng rồi dưới này cây cối đầy vâng. có rơi thì rơi vào cái ngọn cây rồi tại vì nếu mà không quen là cứ nhìn xuống đây là sẽ hoa mắt chóng mặt mà nên mất buộc phải nhìn đi thẳng <laughs> đây có bác kia là cũng không dám đi anh thanh niên kia cũng còn trẻ còn phải bám víu vào đây này đây thanh niên này mà bám này không không uh, dễ là đơn giản nhưng mà cái sự trải nghiệm của mọi người thì nó sẽ mang lại cái sự thú vị cái đầu tiên là trải nghiệm mình cảm thấy thú vị hai là mình có được những cái khoảnh khắc những kỷ niệm đây hai hai cô chú là phải dìu nhau <laughs> không có là đến lúc này là vợ chồng quá tình cảm quá tình cảm luôn nhở chính ra đây này đúng là cái cầu tình yêu đấy đây bền chặt hơn cái tình yêu của hai cô chú là sẽ gắn kết bền chặt hơn quá quá tuyệt vời luôn đây à, mọi người để nhìn thấy này đây dưới này sâu cực kỳ rất là cao luôn nhá đây chúng cái đoạn khe dứa này đây đây mọi người thấy rồi đấy quá là ấy luôn kìa mọi người kìa ngày làm kỷ niệm luôn nhá đấy ngày cưới rồi như thế này đây mọi người nhìn ra bên này rất là thoáng luôn Nhìn cái cáp treo này mọi người này to chưa Không bao nhiêu cái cáp treo Đây xung quanh thì thôi rồi Đấy Người thấy đấy Cầu này không biết là chính xác là dài bao nhiêu Mình hỏi cái thử em này với Em tranh hỏi là cái cầu này dài chính xác là bao nhiêu nhỉ? tổng cộng ờ, cầu cầu này với cầu trên vách là dài 632 m ạ. 632 m. Vâng. À ra đến vách luôn. Vâng. À giờ dạ, có nghĩa là đến cái cái vách kia đúng không? Trên vách kìa. À còn sang bên vách kia nữa mọi người kìa. Ồ cảm ơn em nhé. Trên cầu này là 290 m. À 290 m nguyên cầu này. Cầu, cầu kia nữa. À Đứng ờ, từ vị trí này thì mọi người có thể có một cái bức ảnh check-in khá là đẹp luôn này. À, để đi xuống ờ, phía bên cầu hôm nay em à, nhân viên vừa nói là chiều dài tổng cái cầu này là 290 m, còn bên này là 200 cũng hơn 200 m là tổng hơn 650 m. Đây nguyên gọi là vách đá đây này. Người thấy không? Ta làm rất là hiện đại. Người ta khoan vào những cái vách đá này, đổ những cột trụ bê tông này. <laughs> Nhìn những cái này rất là nguy hiểm và chơ vơ đúng không? Nhưng mà phải nói là cái ờ, cái con người ấy không có cái gì là không thể làm được về những vách đá dựng đứng cảm giác rất là rôm mốt và tuyệt vời à, khu bên dưới này là khu công viên vui chơi này giải trí luôn này sang thấy là khách những ngày ờ, bình thường mà đã đông như này những ngày nghỉ nó không biết là đông như thế nào Đấy, mua vé thì ngày thường là 550 nghìn Ngày ờ, thứ bảy chủ nhật thì là 650 nghìn 10 người đã có 6 triệu trăm người có 60 triệu, nghìn người có 600 triệu Đấy mọi người Thế này để mà xây dựng lên thì cũng khá là tốn kém Nhưng mà để mà thu lại kinh phí lúc ban đầu Bỏ ra thì cũng rất là đơn giản thôi Nếu như vào cái mùa du lịch Mà mọi người muốn trải nghiệm một lần đấy Đang đi một vòng nữa cho mọi người cùng ờ, trải nghiệm đây có mấy em gái đi ờ, trải nghiệm mà lại ngồi đây Nóng quá em? Vâng có chứ? <laughs> Hả? Có nhìn thấy nhau không? Vâng Chào tất cả mọi người nhé, em là nhân viên cầu kính là dọn cầu kính hợp tác của dọn chim đây ạ À thế à? Vâng nhân viên cầu kính Đúng rồi Vâng Ồ, hai, nhân viên năm nay bao nhiêu tuổi hai em? 17 tuổi ạ 17 tuổi sao trẻ vậy ta? Có người yêu chưa? Sắp có rồi ạ Sắp có rồi Cố gắng kìm nhá, xong là mang người yêu về đây trải nghiệm Anh quảng bá được Mộc Châu này cho bọn em thì uh, hôm nay rất là vinh dự là có cô bé làm caramel cho mình nên mình cũng uh, rảnh một chút là đi giới thiệu cho mọi người À em ơi cho anh hỏi một chút là cái cầu này là khánh thành năm bao nhiêu nhỉ em có biết không? Dạ, cầu này vừa mở cửa đón khách vào 29 ờ, tháng 4 này thôi ạ. À 29 tháng 4 này à? Vâng Vào giữa tháng 5 là mới khánh thành đấy ạ. À. à đấy à? Vâng. À thực sự là lên đây thì à, có một cô bé dọn vệ sinh nhưng mà năm nay em tên là gì nhớ rồi nhỉ? Anh quên hỏi. Lê ạ. À, em tên là Lê và vâng. tên Lê rất là đẹp vâng ạ ai tiền Lê rất là đẹp nên các bạn trẻ nào mà lên đây mà chưa có người yêu nên là cứ gặp em Lê em sẽ làm hướng dẫn viên này vừa làm caramel cho đấy à tí nữa anh sẽ cho xem vâng ở đây uh, mọi người ờ, đi ở đây thì giang thấy là là những cái cái đổ của bê tông người ta làm rất là chắc luôn cái caramel quay cho mọi người xem như này chính xác à, còn phía bên này mọi người có thể nhìn xa ra ngoài kia thì cái view nó là rất là tuyệt vời đấy đây còn sang bên này thì à đấy à, à thích cái công việc này á đam mê đúng không đam mê à, du lịch này đúng không thể thao du lịch và đi à, đó đây để chia sẻ những cái đẹp cho mọi người cùng xem anh làm youtuber lâu chưa anh anh á anh à, mới làm thôi hơn năm hai năm Thế cũng lưng rồi anh Cái xì à? Ờ Anh thường hay đi quanh địa điểm du lịch đấy à Anh anh ờ, thi thoảng đi uh, review thôi Ồ chỗ này rất là cao luôn nhỉ mọi người hiện tôi đang đi trên chiếc cầu kính ờ, có tổng chiều dài 632m Với cầu là 290m và đoạn rách là 342m ạ Hiện tại là chưa lên rồi rất là nóng luôn Nhà em nhỉ, nóng quá chắc có lẽ mình đi vòng ờ, một chút nữa là mình cũng sẽ về thôi cho mọi người cùng uh, chiêm ngưỡng cái uh, vẻ đẹp và cũng một phần là trải nghiệm cái bản thân mình chia sẻ với mọi người từ thực tiễn đó một chút nữa thì mình sẽ bay flycam trên này cho mọi người cùng xem À phía dưới kia người có thể nhìn thấy một hình cánh buồm kìa Người ta đang bắt đầu là xây dựng Xây dựng một cái ấy à, Rất là dài là xuống bên kia là hết rồi Vị trí này khá là rộng để cho mọi người có thể check in những bức ảnh này Selfie những bức ảnh khá là đẹp Đây từ vị trí này mọi người có thể chụp ảnh khá là đẹp luôn này. Hiện tại là nắng quá không, đúng đó, có quẩy mẹ đó, mình quẩy, mình ta quẩy được cái chữa. Chào các cô các bác nhá. Những các chị các cô như trong Hà Tĩnh như sao nhỉ? Dạ. À, à dạ, à? Xin chào nhé. À, xin chào. Bạn ở Vâng, em ở ờ, Tây Bắc thôi. À, rồi, xin vâng, chào, chào Tây Bắc nhá. Vâng. Ở đây ờ, các cô ở trong vùng Tây Nguyên rồi là vùng trong miền Trung phải ra đây chơi đấy. Cũng đi tham quan một lần để trải nghiệm đấy. nóng quá mọi người ạ Vậy mọi người vẫn đang ờ, tiếp tục ờ, ra phía bên này sau khi mà mọi người đi qua cái cầu kia xong À, ờ, cháu chào bác nhá dạ, <laughs> vâng tức là sang về trước để cho mọi người đi một lần vâng chào chị nhá <laughs> chắc là em về trước mọi người đây nóng lắm mọi người có nữa đứng đây thì có thể man mát được cố gắng ấy, mọi người đi cô em là chú em cố gắng đưa cô đi hết đi đoạn đường à. mình phải đi hết đoạn đường tình yêu đấy nó đấy cô rất là vui tính nhìn xa xa mình đẹp đây cũng là cái à, điểm cuối của cầu kính à, Mộc Châu nhé mọi người nhé và khi mọi người đi cái cầu kính này chỉ đi một lượt thôi Sau đó mọi người đi xuống đường này là đừng xuống luôn Và sẽ được xe đưa đón đi tham quan những cái khu vực ở phía dưới này Sau đó mọi người sẽ về Chứ mình không quay ngược lại cái khu vực đầu tiên là mình vào nữa. Đấy, phía đầu bên này thì ờ, đầu ra thì cũng có khu vực vệ sinh này Ở khu ờ, để cho mọi người nghỉ ngơi uống nước này Chào em nhá, Vào đây mình ờ, phải mua vé mất tiền chứ đúng không nhỉ? Uống nước ấy À đây à Đây là cái khu vực mọi người nghỉ chân uống nước ở đây mà Giang thấy là người làm cái hang đây chắc để uh, ngồi vào trong này ngồi uống nước cho mát thôi Phía này thì có nhân viên này Mình nghỉ ngơi uống nước Anh nhìn sách cũng Thế thôi các anh ạ Nóng lắm Cũng không được gì là thật Vừa mệt Thế quá đủ rồi Nóng máy bởi lúc quá mẹ máy Nóng máy uh, cháy pin đấy Video của Giang ngày hôm nay à, chắc à, xin phép được khép lại đây thôi Xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, thành công trong cuộc sống Xin hẹn tất cả mọi người ở những video sau đến những cái nơi trải nghiệm mới Giang sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo